còn ở trận Thái Lan mình cho anh em nằm Thái Lan và nằm tài thì trận này anh em hấp full mã kèo nha thì hôm nay mình sẽ vô nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận cúp liên đoàn Tây Ban Nha nha anh em thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận Genica và Celta Vigo vừa giữa cúp liên đoàn Tây Ban Nha nha anh em. Thì trong cái thành tích gần nhất anh em thấy thằng Getica này có cái thành tích rất tốt trong cái um, những lượt đấu vừa qua. Thì hình như thằng Genica này đang đứng ở vị trí hạng 3 hay hạng 4 gì đó anh em thì còn Celta Vigo còn trong những trận gần nhất thì Celta Vigo cũng đã thắng đợt rồi thắng cúp liên đoàn thì Celta Vigo thắng với tỷ số 6-1 và giao hữu thì Celta Vigo ăn môn Benford với tỷ số 3-1 thì thằng Celta Vigo đang có cái phong độ rất tốt nha anh em còn bên phía Renica cũng có cái phong độ rất tốt nhưng mà Renica thì nó rất yếu đó so với Celta Vigo nha thì hai thằng này trong cái lịch sử gặp nhau thì nó chưa có cái lịch sử gặp nhau tại vì thằng hạng cao thằng hạng thấp thì trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là tỷ lệ Cetabigo đang chấp với 1,75 và tài xỉu 3 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm Cetabigo thì anh em cũng thấy những lượt trận gần nhất mình Cetabigo cũng đang trình diễn rất là tốt rồi không chưa thua một trận nào và đã thắng hai trận rồi để vào một trận trước những câu lạc bộ lớn luôn nha nè thì trận này Cetabigo gặp Genica với một cái thần rất là yếu trong cái giải ờ, Tây Ban Nha này rồi thì Celta Vigo chấp tới mã kèo 1,75 thì anh em có thể vào cái mã kèo 1,75 này được còn kèo góc kèo thẻ thì tới giờ có cái loại hình chính thức mình sẽ cập nhật thêm cái mã kèo góc kèo thẻ cho tất cả anh em thì anh em cũng đã thấy ngày hôm qua là rất là nhiều anh em thua cái trận Philippines nha nhưng mà anh em đang chơi ngoài á thì không có xả kèo không có đánh rung được thì anh em mới thua kèo còn anh em trong nhóm trong trang của mình á thì mình bảo vào lúc mà Campuchia ăn hay không là mình bảo vào Philippines là vào lợi cái hiệp 1 anh em đã húp và là mà lợi cái mã kèo Philippines qua hiệp 2 anh em cũng vẫn nằm Philippines mà nằm tài nữa thì anh em húp full kèo anh em nằm ở nào ở ngoài mà nằm trên nằm tài nằm trên nằm tài thì anh em bị lỗ lai còn anh em nào mà chơi trong nhóm của mình thì những anh em đó đang lời lời chứ không bao giờ được có mà đường lỗ nha anh em tại mình xả kèo rồi mình bắt đầu mình nhảy cái lại ờ, cái loại lại cái kèo khác nữa anh em mình quýnh kèo nóng mà không lỗ được anh em chỉ chơi ngoài anh em mới lỗ thôi nha còn ở trận Thái Lan Thái Lan thì anh em biết rồi Thái Lan ăn tới năm không mà những phút cuối cùng uh, hiệp đấu uh, thì cho anh em nằm trung thì anh em hút full kèo Thái Lan và lại thêm cái mã kèo thì anh em nào đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em vào nhóm mình chơi hoặc là anh em liên hệ trực tiếp qua Telegram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 chứ anh em mà chơi đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em đánh trên dưới tài xỉu thì anh em chỉ có đường lỗ like thôi giống như mình cũng đã hướng dẫn cho tất cả anh em rồi thì đến đây mình cũng kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video sau